nành nguyên sơ có lẽ rất nhiều người đã biết nó có rất nhiều công dụng. Tuy nhiên, sản phẩm bột mầm đậu nành mộc sắc của siêu thị thiên nhiên lại khác biệt hoàn toàn khi được chiết xuất và chế biến riêng để giúp sản phẩm có khả năng tăng kích thước và giúp vòng một trở nên săn chắc hơn. Ngoài ra, nó còn giúp chị em có làn da khỏe đẹp và giảm cân để có được vóc dáng mơ ước nhưng bằng phương pháp hoàn toàn tự nhiên và an toàn. Và có thể các bạn chưa biết, hàm lượng isoflavone cao trong tinh chất mầm đậu nành chính là yếu tố giúp cân bằng nội tiết tố nữ. Với chị em đang trong giai đoạn tiền mãn kinh thì sản phẩm này chính là thần dược giúp tăng cường sinh lý nữ, giảm khô hạn và tăng ham muốn, giảm các triệu chứng tiền mãn kinh, giúp giảm căng thẳng, mất ngủ, bốc hỏa, mụn nhọt, nám, tàn nhang, rụng tóc. Đồng thời, bột đậu nành nguyên sơ giúp cho chị em điều hòa kinh nguyệt, chống giảm các vấn đề liên quan đến u sơ tử cung, tốt cho hệ tim mạch và tuần hoàn máu. Như vậy có thể thấy tác dụng của mầm đậu nành không chỉ đơn thuần là bí quyết làm đẹp của chị em mà còn là giải pháp ngăn ngừa lão hóa và giúp duy trì sắc xuân trọn vẹn. Với những nhu cầu khác nhau, bạn có thể sử dụng bột mầm đậu nành mộc sắc với lượng tương ứng. Nếu muốn tăng vòng một và làm đẹp da, bạn hãy pha bột mầm đậu nành với nước ấm, kết hợp với pha sữa tươi uống hàng ngày. Với những ai thích đồ ngọt hơn một chút thì bạn có thể cho thêm một lượng đường phù hợp nhé. Muốn ngủ ngon hơn thì bạn hãy uống mỗi ngày 2 cốc vào sáng và tối lúc trước khi đi ngủ 30 phút. Với các bạn muốn giảm cân, hãy pha bột mầm đậu nành với nước ấm và uống trước khi ăn 20 phút. Và bây giờ mình sẽ pha thử cho mọi người xem nhé. Mình sẽ pha theo liều lượng giúp tăng vòng một nhé. Các bạn cho lượng bột vừa đủ vào cốc, sau đó cho nước ấm vào, rồi đến sữa tươi và khuấy đều lên. Như các bạn có thể thấy thì sau khi pha bột rất mịn, sánh vị rất ngon và thanh mùi mầm đậu thì rất thơm các bạn ạ